Baby, baby, chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi Là lòng anh đã cho nhớ nhung rồi Baby, baby, chỉ cần em ghé qua đây một lần thôi Là anh đã biết chốn yêu em rồi Em còn nhớ bao ngày tháng ta bên nhau cơn mưa kia lại rơi ta không rời xa đâu Anh còn nhớ tất cả mọi thứ mà ta đã nói là mai sau Cho giờ sau này chẳng còn nắng hay là mưa thì đôi ta sẽ qua mau Nhưng giờ đây em đã xa rồi Cơn mưa kia lại qua nơi đây bao cô đơn mình ta ngồi Đêm nay anh lại thức và em mong ngày mai trời nắng lên em sẽ quay về thôi Cầm tay anh, giữa vai anh kề bên anh nơi này có anh gió mang có tình ca ngàn anh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em cầm tay anh dựa vai anh kề bên anh nơi này có anh khép đôi mi thật lâu nguyện mãi bên cạnh nhau Baby em ơi đừng lắc co lắc co lắc co lắc cái đầu Chỉ là yêu thôi không cần mắc cơ mắc cơ mắc cơ mắc cơ đâu Ngại ngùng em cứ lặng phía sau Nhưng điều anh mong là có nhau Nếu đã lỡ yêu nhau rồi thì khai thật đi cần chi phải giấu Tình yêu đó xin cho em Một đời mãi không quên vẫn yêu tình yêu có em thôi oh, oh, oh. ai đi theo em mấy lần phố mưa mưa bay theo em nghe gì trong tiếng sóng biển xanh với nắng hồng em đẹp như ngàn năm cô là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì Rồi nói cho em nghe Một câu thôi Một hai ba năm ta cười chế bởi vì tình yêu là thế làm người yêu anh nhé baby rồi làm vợ anh nhé baby làm người yêu anh nhé baby rồi làm vợ anh nhé baby oh, oh. ý anh sao chờ nhau nhé chờ ngày anh quay trở đêm mùa đông thêm ấm hơn khi gần nhau trao nụ hôn cùng lời yêu thương chờ nhau nhé chờ ngày hai ta sánh đôi bước đi trong mùa yêu thương tràn nắng mai cuối con đường hai người bên nhau mãi mãi cuối con đường